trong các dòng à, đánh sóc đĩa thì người ta thường nói đến là đánh bịt bằng quân bằng bát bằng đĩa rất tinh vi và tinh xảo ở đây tôi không uh, thực hiện cho anh em xem bất kể cái gì cả nhưng uh, vấn đề tôi chỉ nói qua cho anh em biết về một số thành phần một số sản phẩm đánh bằng quân vâng thưa anh em bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại quân đánh khác nhau và đánh rất kín làm cho chúng ta không thể nào biết được đối phương đang dùng quân gì và đang đánh kiểu gì bịt chúng ta khi bóc ra quân nó hoàn toàn là không ta nếu bóc ra quân hoàn toàn là không ta đó chúng ta mắt thường chúng ta cũng không thể nào mà phân biệt được đó là quân hàng đó là quân không hàng đánh bịp bằng quân đánh b bằng đánh bằng quân là một lối đánh rất dễ di chuyển và rất hiệu quả cho anh em ngược lại bên cạnh đó có những sản phẩm không thể nào ờ, đưa quân được vào ví dụ đánh bát thì bắt buộc phải đưa bát mà đánh bát thì nó có tang còn đánh quân nó bóc ra là xong là xong à, sản phẩm chúng tôi muốn hướng dẫn và đưa ra cho anh em đó chính là cặp bảo bịp an toàn chống thanh báo đa năng cái cái máy báo đa năng này thì khi nó được lắp pin thưa anh em được mà lắp một, được lắp một cục pin tiểu này Đấy. lắp một cục pin tiểu rất nhà nàng và chúng ta lắp pin vào trước khi đi chơi chúng ta chỉ việc bật công tắc đèn xanh nó báo nhấp nháy sau đó anh em chỉ việc đút cái này vào trong túi quần thôi thì anh em có thể biết được rằng tất cả anh em vào đến ờ, trong nhà người ta này trong bãi chơi người ta này trong sới chơi này nếu ai mang quân hàng vào thì thanh báo rung này sẽ tự động rung dài cho chúng ta biết dài cho chúng ta biết là tự động rung lên thì anh em chúng ta sẽ biết được rằng trận chơi này sẽ có bịp và bịp bằng quân nó sẽ rung dài lên nhé tự động nó sẽ rung dài lên chứ không có một cái gì đó tác động mà đây tắt đi bật lên đây là rung đa năng bắt được tất cả các quân bắt được tất cả các quân mang tính chất cao cấp mọi uh, chi tiết về cái uh, thanh báo rung này báo rung này như thế nào thì xin vui lòng liên hệ 0974 07 tứ hoặc 0868 02 tứ để được uh, tư vấn về miễn phí về cái uh, thanh báo rung đa năng này rất hiệu quả sẽ giúp chúng ta uh, vào trong trận chơi là không bị bịp bằng quân nó cứ cắt quân vào nó sẽ rung ầm lên nó sẽ rung cho chúng ta biết được rằng nhắc chúng ta rằng đây không phải là quân xanh chín còn ờ, khi đối phương 80% trên thị trường là B bằng quân anh em ờ, chỉ việc mua thành thôi đút trong túi là anh em có thể phát hiện được ra có B hay không B vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã